chào anh chị nhà đầu tư à, hôm nay thì à, mình xin à, giới thiệu cho anh chị một à, cái phương pháp kỹ thuật dùng để à, trading trong à, thị trường giai đoạn thị trường ngắn hạn à, cái phương pháp kỹ thuật này phương pháp phân tích kỹ thuật này á, thì áp dụng à, hai các cái chỉ báo quan trọng nhất chính là chỉ báo à, đường à, MACD đường MACD đây sử dụng à, giao cắt của đường à, MAC MA20 và đường MACD thì à, về cơ bản đó, thì đường MACD là gì cái đường MACD là dùng để mà đường MACD chính là đường à, Moving Error Converse Deviation Gain thật ra tiếng Anh mình đọc không có tốt nha mọi người mình tóm lại một đường MACD hay người ta gọi là đường à, trung bình hội tụ phân kỳ á được phát minh bởi uh, Giro Apple vào năm 1979 đây đây là cái các chỉ báo cơ bản của đường MACD à, còn đây à, các đường này gọi là đường trung bình hội hội tụ hoặc là phân kỳ cái đường ở giữa này chính là đường zero các bạn này đường zero á thì uh, lát nữa mình sẽ thị phạm trực tiếp trên các cổ phiếu trực tiếp cho mọi người xem ha thì đường công thức tính là đường MACD này chính là MA12 trừ MA26 tức là em trung đường trung bình của à, đường MA 12 đường trừ do đường em MA 26 thì nó ra đường MACD này Đấy, trung bình trượt chu kỳ 12 ngày và 26 ngày đấy cấu tạo của MACD thì nó bao gồm mà em 12 đến MA 26 này đường signal đây là đường MA 9 của đường uh, à, MACD và đường histogram hay là đường nó chính là cái đường mà MACD trường đường signal thì ý nghĩa của cái từ của cái chỉ báo MACD này á được uh, nó được sử dụng rộng rãi trong forex chứng khoán hoặc là các cái chỉ báo hàng hóa khi mà đường MACD ra được tín hiệu á, nó dự báo về một xu hướng giá chỉ báo MACD có hai đường màu xanh và màu, xanh là MACD và màu đỏ là đường tín hiệu thì người ta dựa vào hai đường này á, để phân tích kỹ thuật nếu đường MACD mà ra cắt với đường tín hiệu á, từ dưới lên nó sẽ báo tín hiệu giá sẽ tăng hơn mức hiện tại đấy tín hiệu tốt để các nhà đầu tư mua vào và ngược lại khi đường MACD mà nó vượt đường tín hiệu từ trên xuống báo tín hiệu ờ, trên đà giảm thì lúc này nhà đầu tư nên bán bán ra bán ra các cái ờ, sản phẩm hàng hóa của mình như cổ phiếu hoặc là ờ, forex hay là gì đó hàng hóa gì đó tùy các bạn để phân tích kỹ thuật của phân tích cái tính phân kỳ hồi tụ của MACD để xác định được các cái diễn biến giá thường thì khi giá lên thì MACD sẽ đi ngược lại tuy nhiên để trong một số trường hợp sẽ có ngoại lệ và người ta gọi là hội tụ phân kỳ hội tụ và phân kỳ á phân kỳ là khi mà hai đường ờ, màu đỏ nó đi xa nhau lúc này thì giá giá đi lên nhưng mà ACD lại xuống đây chính là dấu hiệu giá sẽ đảo chiều và từ tăng sang giảm khi này thì nhà đầu tư nên cân nhắc bán cổ phiếu và hội tụ chính là hai đường màu xanh đi sát lại gần với nhau lúc này giá đi xuống còn MACD đi lên đây chính là dấu hiệu giá sẽ đảo chiều từ giảm sang tăng để kiếm lợi nhuận thì nhà đầu tư nên cân nhắc mua vào đấy trên đây là toàn bộ lý thuyết về đường MACD đây bây giờ mình sẽ à, đi vào một chi tiết một số cổ phiếu ha mình sẽ giải thích rõ ràng cho mọi người à, đây là các mức số đường mà trước mình à, làm video mình à, mình quay à. mình bật phóng to các bạn dễ nhìn ha ở giai đoạn này các bạn thấy này đây là đường hội tụ và phân kỳ này các bạn thấy là đường giá nó đang đi lên này đường giá đang đi lên đường giá đang đi hướng lên tuy nhiên là cái đỉnh sau cái đỉnh à, đỉnh sau của đường uh, Mercedes á cái đoạn này á đây thì đó là đỉnh đỉnh sau á, nó cao đỉnh trước thì nó báo hiệu báo hiệu là giá ở phần kỳ tới sắp sẽ giảm đúng không ạ thì đây nó là một cái xu hướng hướng giảm này mọi người thấy không ạ nó giảm này đó sau khi phân kỳ đi lên á sau khi ờ, nó đi lên thì cái đường các bạn thấy ạ cái đường ờ, cái đường xanh xanh màu xanh này chính là đường ờ, MA5 còn đây là đường đường đây là đường MA5 đường à, tức là trung bình giá của 5 phiên còn đây là đường EMA20 đây khi mà cái đường à, đường à, e MA5 nó cắt lên khỏi đường khỏi đường đường MA5 nó cắt lên tức là mình gọi là đường giá thì nó cắt lên với đường e MA20 và đồng thời cái phân kỳ nó hướng đi lên đây cái đường phân kỳ này các bạn thấy không cái đường phân kỳ này đây đó cái đường à, màu xanh này nó cắt lên đường màu đỏ đó chính là cái báo hiệu là xu hướng giá sẽ tăng đó chính là lúc các bạn có thể mua vào cổ phiếu mua cổ phiếu vào đó đây tại những cái điểm này các bạn thể bán và nhưng mà tại điểm này các bạn thể mua có thể mua tại ừ, thì các bạn có thể ứng dụng uh, các đường EMA này và đường EMA đường uh, à, MACD này để mọi người có thể uh, xác định cái điểm vào điểm ra của cổ phiếu rồi thêm một cái điểm nữa đây đây các bạn thấy này ở giai đoạn này á, thì à, cổ phiếu hầu như đi ngang nó đi ngang và biên độ dao động rất là rất là khó đoán tuy nhiên tại cái điểm này này tại điểm này này thì à, cái đường à, cái đường à, đường giá nó cắt lên hoàn toàn so với đường e MA20 và đường hội tụ phân kỳ này các bạn thấy đường MACD này nó cắt lên thì nó báo, báo hiệu các bạn có thể mua sớm ở tại những điểm này đúng không ạ còn à, về theo lý thuyết pocket à, lý thuyết uh, pocket bios của Mark Minervini hay là William Mondale thì theo mua những cái này theo mua cái này cái cây bứt thoát lên hoàn toàn này tuy nhiên thì đối với những chỉ báo này thì nó các bạn sẽ mua sớm hơn đấy thì các bạn như vậy nó sẽ an toàn hơn và lợi về à, các cái đề cọc đối với thị trường Việt Nam mình đây các bạn thấy không ạ thì ở tại những điểm như vậy này đó khi mà cổ phiếu nó bứt thoát lên các bạn mua lại những cái này này đây cái đường hồi tụ phấn kỳ nó nó nó đi lên mà nó bứt thoát còn nó bứt thoát thoát hoàn toàn cái đường xuống đường zero này đó rồi một cái điều quan trọng nữa là mình muốn nói các bạn là khi mà cái đường hội tụ ở phân kỳ này này đường đường đường giá nó có xu hướng đi xuống rồi đúng không ạ thế các bạn thấy à là các cái đường mà đường giá nó đường MA 20 nó cắt lên nó nằm phía bên trên cái đường MA 5 thì cái đáy giai đoạn này này và đồng thời cái đường hội tụ ở phân kỳ này đây nếu bình thường là một số các bạn lại bán ở đây điểm này mà điểm này chính là cái điểm bán sau cùng đây chính là cái điểm bán sau cùng của uh, cổ phiếu thì hiện tại cái giai đoạn này giai đoạn này này thì thì cổ phiếu cái đường cái đường à, hồi tụ phân kỳ này này nó cắt xuống cái đường zero thì nó báo hiệu một à, một điều là là cổ phiếu nó đang nó vào cái pha downtrend dài hạn downtrend dài hạn các bạn nhớ là là downtrend dài hạn đấy các bạn thấy không ạ thì cái đường cái đường nó cái đường giá nó cắt xuống này đó nó liên tục nó đi lên một tí nó cắt xuống và đường cái đường hội tụ phân kỳ này các bạn thấy không nó đi lên đường dệt rồi sau đó đáp xuống đó. thì nó nằm ở cái, khi mà đường hội tụ phân kỳ nằm phía trên này á, thì nó báo là cổ phiếu nó đang trend đi lên mà khi mà nó cắt xuống đường zero này thì cổ phiếu nó nó thuộc vào vào kênh dưới rồi nó đang xuống đi xuống thì đại đây chính là những điểm đây là chính là điểm cắt bán sau cùng của các bạn đây là cơ hội bán cho cùng các bạn nếu các bạn không cắt lại những điểm này tại đây này không bắt không cắt tại được cây này thì đây chính là cây cây cắt cho cùng nó tạo mô hình hai đáy đi xuống này mô hình hai đáy ờ, phá vỡ các bạn thấy à cái đỉnh cái đỉnh ờ, cái đáy sau ờ, đáy trước ở đáy sau của nó nó cao đáy trước đây mô hình hai đáy này các bạn thấy không ạ rồi đó cái đỉnh sau nó thấp hơn đáy trước và cái đỉnh sau nó thấp hơn đỉnh trước các bạn thấy nó thấy rõ cực kỳ rõ ràng luôn nó là ba đỉnh này một đỉnh hai đỉnh ba đỉnh đó nó báo hiệu một cái điều là xu cái cổ phiếu SSI SSI này nó vào một cái pha downtrend dài hạn đấy thì các bạn có thể uh, dựa vào cái điều này để các bạn thoát hàng từ sớm thay vì không uh, thay vì các bạn ôm uh, cổ phiếu dài hạn và rất là nhiều người không biết về ờ, những cái giai đoạn này mà để các bạn có thể thoát cổ phiếu và ở đây nữa các bạn thấy này cái đường hồi tụ và phân kỳ này á, thì nằm bên dưới nó nằm dưới bên dưới đường zero qua thấy không ạ nằm nằm bên dưới này cái thứ hai nữa nó tạo mô hình hai đáy này mà cái xiên thiên hướng nó đang đi xuống nó thuộc vùng kênh dựa vùng dưới vùng cổ phiếu vùng dưới rồi đầu tiên là nó nó thuộc vùng cổ phiếu vùng dưới này đây giai đoạn này giai đoạn này nó tích lũy đi ngang các bạn nào các bạn nó làm cái này này có rất là mình nghĩ tin tin chắc là có rất là nhiều bạn đu vào những cây này đó, các bạn đu vào thì bạn sẽ chết chết nặng bởi vì sao đầu tiên là thiên hướng nó đang đi xuống rồi thứ hai là nó thuộc cổ phiếu vùng dưới cái thứ ba nữa là cái đỉnh cái đỉnh một thứ nhất của nó đỉnh thứ hai của nó và đỉnh thứ ba của nó là tại cây này đấy các bạn đu vào đu vào ngay cây này thì các bạn T1 T2 T1 T0 cái cây này về đó các bạn không chịu bán là nó nó giảm các bạn một phiên rất là mạnh mà cái đáy của cái đáy sau của nó này nó thấp hơn đây trước ở đó cao đây trước ở đây sau của nó nó thấp đây trước đúng không ạ đây nó đang chết xuống rồi hay nói một cách khác là cái lực bán nó rất là lớn đây là cổ phiếu về SSI nha đấy rồi TCB TCB đây mình giới thiệu mình sẽ nói ở đây tại các cái đường hồi tụ và phân kỳ của nó này thì nó nằm ở vùng trên cái đường zero thì nó đang thì là, là nó đang trend của nó đang trend đi lên đúng không ạ và khi cái đường hội tụ và phân kỳ của nó nó nó vào một cái biên sideways và cái đường nó cái đường cái đường hội tụ phân kỳ nó vẫn tiếp tục nó liên tục đi lên đi xuống giữa các đường zero này và một khi các bạn thấy là đường đường EMA này cái đường uh, à, EMA20 nó cắt xuống đường giá và nó nằm trên đường giá tức là đường EMA5 à, à, nó nằm trên đường MA20 và cái đường hội tụ phân kỳ này nó nằm dưới hoàn toàn luôn nằm dưới hoàn toàn luôn đúng không ạ thì và các bạn thấy là cái đỉnh sau của nó nó cao đỉnh trước ờ, đây cái đỉnh của đỉnh sau của, của nó nó cao đỉnh trước đó thì cái thiên hướng thiên hướng của nó nó đang đi, ờ, đi xuống rồi đúng không ạ thì rõ ràng một điều là là cổ phiếu này nó bắt đầu vào một cái phạt downtrend lớn và dài hạn và chưa biết ngày nào nó sẽ hồi thế còn các bạn một số bạn hỏi tại sao những cái điểm này nó không đúng điểm này nó không đúng đúng không ạ thì tại những cái điểm này các bạn thấy này đầu tiên đó là các bạn thấy nhá cái này cái nào cái pha hồi phục của nó tuy nhiên tại cái điểm này này nó không tại sao nó không đúng bởi vì nó cái pha này là cái pha hồi phục sau cùng của nó nhưng mà nó vẫn làm thuộc một trend đi xuống rồi cái đỉnh này á cái đỉnh sau này nó vẫn cao đỉnh trước đây các bạn thấy đỉnh sau nó vẫn cao đỉnh trước rồi thì đó vẫn là thuộc xu thế đi xuống xu thế đi xuống đó rồi cái đường hồi tụ của nó hồi tụ phân kỳ của nó nằm bên dưới rồi đây tại những điểm này các bạn cũng không mua được khi mà cái đường hồi tụ phân kỳ nó nằm bên kênh thuộc nó nằm bên dưới đường zero đường này này cái đường uh, bên dưới này đường là đường zero này rồi khi mà cái đường hội tụ vào phân kỳ á cái đường khi mà các bạn thấy này khi mà cái đỉnh sau đường hội tụ phân kỳ này này đây nó cao đỉnh trước của nó đỉnh sau nó cao đỉnh trước và cái đường giá thì nó vẫn đang đi lên đường giá này các bạn thấy nó rất là rõ ràng luôn đó này, đường giá đây thế định à, theo trên đường giá thì cái đây đây trước nó cao đáy sau nhưng về đường hồi tụ phấn kỳ á thì cái đỉnh sau nó cao đỉnh trước thì nó báo hiệu rằng là cổ phiếu nó vào một biên sai downtrend và hoặc là sideways đấy thì đối với cổ phiếu uh, Techcombank này thì nó vào một pha downtrend tuy nhiên thì ờ, cái cái xu thế tăng của nó chưa kết thúc cho nên nó vẫn thuộc thuộc uh, là cái pha giáp nên, nên các bạn cân nhắc đến thoát khỏi cổ phiếu này đúng không ạ nó báo hiệu một xu thế giảm bắt đầu này được thiết lập này đúng không ạ rồi thật ra phân tích kỹ thuật này nó không không không có gì là cao siêu hết cả còn đây đây là chính là cái điểm mua của nó này khi mà cái đường à, cái đường EMA 5 nó cắt lên khỏi đường à, đường MA 5 nó cắt lên à, đường à, M20 và cái đường hội tụ phân kỳ nó bắt đầu nó hướng lên này nó bứt thoát lên hoàn toàn đấy là chính là các bạn vì các bạn mình che mình che đoạn này các bạn thấy có thể vẫn thấy được đúng không ạ dạ thì các bạn không thấy đi đó các bạn có thể tham gia mua những điểm như vậy khi mà các bạn quan sát vào khối lượng uh, giá và khối lượng nó đủ lớn thì các bạn có thể cân nhắc tham gia rồi đây đây là đường à, cổ phiếu VND này thì ở cái đoạn giai đoạn này này các bạn thấy rõ ràng là giá đang hướng lên nhưng mà đường à, đồ tụ vật kỳ của nó thì cái đỉnh sau nó thấp nữa ờ, đỉnh sau nó cao đỉnh trước thì nó báo hiệu một điều đó cái đoạn này phía sau này á, thì cổ phiếu nó bắt đầu rơi vào cái biên à, sideways hoặc đi xuống thì các bạn có thể tạm thời thoát ra khỏi đoạn giai đoạn này để khỏi các bạn khỏi phải chờ lâu đó khi mà cổ phiếu nó bứt thoát lên hoàn toàn thì cái đường EMA này cắt lên thì các bạn có thể tái tham gia lại ở giai đoạn này đúng không ạ còn nhưng mà khi mà các bạn thấy là khi mà cái đường mà EMA này á đường mà giá này nó cắt xuống là đường à, đường EMA 20 và đường hội tụ vấn kỳ nó đặt đỉnh nó bắt đầu nó đi xuống thì các bạn có thể cân nhắc rút khỏi cổ phiếu này tại tại những điểm như vậy này đó các bạn có thể rút ra sớm rút sớm hoặc là rút ra giai đoạn này ngay đoạn điểm giao cắt này này ở đây hoặc ở đây đều được nó đều có cơ hội cho các bạn cắt đó. còn đối với hiện tại thì uh, cổ phiếu VND nó vào nó rơi một pha giảm cực kỳ mạnh luôn mở mắt ra là sàn mở mắt ra là sàn một hai ba bốn năm sáu phiên sàn liên tục không biết là có khả năng VND phải đi giải trình hay không thì mình không chắc nữa 6 phiên sàn liên tục và vốn khối lượng rất là lớn và hiện tại VND nó đang à, chia giấy đấy đến đây là mình hướng dẫn cho các bạn uh, sử dụng cách cách cái sử dụng đường uh, à, à, MA và MA cross tức là đường uh, giao cắt của MA MA và MA 20 đấy và đường hội tụ các bạn có thể kết hợp với các đường uh, MACD để các bạn có thể vào ra tìm những điểm vào ra hợp lý và thoát hàng hợp lý cảm ơn mọi người đã xem video này